bằng đăng giang vạn kiếp thần sông sâu đầu vắng vắng đã nồng kia tầm cô chú tôi mà các bạn mê ông hát su nào cụ hát tình quá sao không mê được các bạn này còn cho tiền này còn cho ăn nữa tôi ngày trước đọc các bạn nuôi vậy ừ. tôi làm chán vui cho các bà ấy nuôi nhiều các bà ấy cho quyền từ đó các bà ấy nuôi bằng tiếng các bà ấy cho tiền nuôi ăn tháng nay mà kiếm ăn có có cái cải đàn chẳng có cái cải đàn đi hát thôi đàn hát thì sao tao bảo cứ thức kia Duyên trăm năm mà Toàn giật trái đồng thân Nổi vàng đai nồng lòng giọt Đấy không nghe vậy không? Đây là tôi là tôi trên năm <laughs> cháu rồi mới về cứ quên cứ không có con trai rồi con gái thì không không có con trai thì nó thả tên là thanh thì nó thành nó đâu thanh là <laughs> ai